ta nên nhớ pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn chờ chết bãi sủi nha không phải tạo nghiệp tùm lum mà chết ai di đà ơi tiếp dẫn con mà nếu không tiếp dẫn ai di đà không linh con bệnh quá quan âm ơi quan âm làm cho con hết bệnh nếu không hết bệnh là quan âm không linh quan âm nào mà linh linh bất linh tại ngã trong đó có nói rằng ai mà nhất niệm á mà phát nguyện cầu ta thì mới linh được con đã tạp niệm mà câu làm sao lính được tôi ba hồi niệm phật ba hồi nhớ con ba hồi niệm phật ba hồi nhớ tiền bạc mà làm sao quan âm làm sao di đà nào mà cứu cho nổi bắt cả hai tay bây giờ quý vị cũng vậy đó tôi thấy tôi niệm a di đà rồi niệm kinh đại bi <laughs> rồi niệm quan âm niệm tùm lum mà cái quan trọng của mình là nhất niệm thành ra nguyện 18, 19, 20 rất là hay quý vị không để ý ba cái nguyện đó quý vị phải thuộc lòng cái nguyện 18 đó là quan trọng nhất là tu tịnh độ đặt rồng niệm Phật không có niệm cái gì khác hết mà được nhất niệm trước khi chết nha nghĩa là hít vô thở ra từ một câu ai nhớ một câu, câu nhớ ai đà từ một câu tới mười câu một câu thôi mà câu đó phải là hít vô rồi không thở ra nữa tức là cận tử nghiệp nhớ tới Phật mà phát nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn con nhất niệm là sanh về cõi trời mà bây giờ tôi không muốn về cõi trời tôi muốn về cõi phật mà nếu mà tôi tạp niệm tôi về địa ngục ngạ quỷ ai di đà ơi tiếp dẫn con không có gì đà nào tiếp dẫn hết anh tùm lum hết trơn mà anh biểu tôi dẫn anh về về chỗ đó anh làm sao ở được anh còn cà phê còn thuốc lá còn vợ còn con còn tiền còn bạc còn gì đó anh đòi cà phê thuốc lá rồi làm sao cực lạc có vụ đó anh dứt hết dứt hết là cõi trời không có chiếm hữu bên ngoài nữa sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không có mà chỉ có tập trung vào con niệm phật để hưởng lấy cái hỷ lạc tôi giảng một ai thì cái này là giảng sanh đấy cái này bất cứ 100 người ai di đà tiếp dẫn hơn 100 người còn nhớ vợ con còn tiền bạc còn ghiền cà phê ghiền thuốc lá một trà một rượu một đàn bà nữa thì không bao giờ có vấn đề ai di đà tiếp dẫn mà lỗi đâu phải ở mình ở đâu phải ở a di đà đó là nguyện thứ 18 chúng ta thấy không tịnh độ độc đáo á 48 lời nguyện có có ba nguyện quý vị phải thuộc lòng 18, 19, 20 cái này cái giảng của tôi à mỗi người <laughs> mỗi giảng khác tôi giảng là tôi phải chịu trách nhiệm bởi tôi nắm cái gốc của nó là nhất niệm và phát nguyện thì giảng sanh rồi nguyện thứ 19 đó là bất cứ tu pháp môn gì tứ niệm xứ thiền à, thiền tông hay rồi minh sát tệ heo rồi tu tiên heo rồi tu ngoại đạo thôi miên heo xuất hồn được hết miễn nhất niệm thôi nhớ là nhất niệm nha mà nhất niệm trước khi chết là cận tử nghiệp một phát nguyện vẫn dạng sanh thì dĩ nhiên cái này khó hơn pháp môn tịnh độ tịnh độ là sao tôi niệm phật a di đà là tôi có phát nguyện trong đó rồi bây giờ phát nguyện thêm thì cái nguyện rất là vững dài còn tôi tu thiền tông tôi này kia là không có phát nguyện mà nếu quên không phát nguyện không giảng sanh thì không bằng cái nguyện 18 thành ra chư tổ đều khuyên là nên tu tịnh độ tốt hơn khi tôi niệm a di đà là tôi phát nguyện a di đà tiếp dẫn tôi bây giờ tôi phát nguyện tiếp thì cái nguyện càng chứng chắc hơn còn tôi tu thiền tông tịnh độ tu uh, thôi miên này kia tôi tập trung tu tiên này kia thì nhất niệm mà quên phát nguyện là không giảng sanh cái thói quen khi tôi chết rồi hít vô thở ra tôi nhất niệm rồi sanh về cõi trời sanh về cõi tim chỉ cần một cái kêu a di đà nữa thôi mà nhiều khi mình không làm hàng ngày mình quên thành ra tới nguyện 19 nó không thù thắng mà 18 còn nguyện 20 là ngon lành nhất mà lợi tệ nhất là không tu tịnh độ không niệm phật không tu thiền không tu minh sát không xuất hồn không gì hết giống như mấy bà mấy cô đi quỷ lão đi bố thí đi cúng dường làm tất cả các phước báo mà nhất niệm á làm phước báo mà còn cầu mong cho gia đình tôi tôi cúng ra, ra một đồng tôi được một triệu đồng thì cái đó không có được <laughs> rồi nghĩ tới chúng sanh tập trung vào đó tôi được nhất niệm thì phát nguyện dẫn dẫn sanh thì cái này khó ạ à tu phước báo không không có không có công công công công thiện thì cái định lực rất là yếu mấy bà đi tịnh độ chặt thuốc này kia bà đi quỷ lạo nghe nói cho tới phật tử khoái cái đó đó dễ có tiền thì thấy vô đó rồi đi thì cho cho quà người ta đó nào bánh mứt kẹo rồi uh, gạo này kia đồ bà cứ thấy là bà niệm phật nha con niệm phật nha mà không biết tôi có niệm không rồi đuổi người ta về cực lạc mình ở lại mình kêu cái miệng không mà mình không có công phu mình nói tôi nói tu mà chẳng công phu thì khác nào như thể người tù ở ấm quý vị là người tù ở ấm vô nghe pháp về không có thực hành phải có thời khóa biểu có giờ giấc con bận lắm sư ơi bận không lẽ một ngày không có 15 phút để mà niệm nữa sao không sáng thì trưa không trưa thì chiều không chiều thì tối không có vợ nào hết tối ngày ngủ không vậy thì thôi nữa thì giảng sinh về coi ổn thành ra phật tử phải hiểu cho nó rõ đạo phật đừng có sợ chết bây giờ cũng đang chết từng sát na đấy rồi qua cái chu kỳ 5 năm 10 năm mới thấy được cái chu kỳ nó nói già dạ, rồi mà có cái chu kỳ là có có nhiều sát na trong đó xong cái dòng nước nó đang chảy gì đó thì cái lượng sống nó nằm dính ngay dòng nước mà dòng nước đâu có tướng thì có tướng ta kêu là sống nhưng mà trong cái lượng sống đâu có cái dòng nước làm cái nền tảng đó nó nương cái dòng nước để tạo ra cái lượng sống thì lượng sống là có dòng nước trong đó mà dòng nước thì không có tướng mà khi có tướng con trâu con chó con bò người ta con heo thì đó kêu là sống cái này quý vị phải ngồi suy nghĩ chứ bởi biểu tối làm làm sao làm được tôi là quán xét nhiều lắm thành ra đối với giống chết thì tôi nhẹ thôi tôi muốn làm sao tôi bị tu trên cái dòng nước đó, đừng nói tu trên lượng sống nữa mà dòng nước ở đâu nó ở ngay trong lượng sống thành ra khi quý vị chấp cái lượng sống là tôi thì cái dòng nước quý vị không thấy còn khi quý vị đừng dính mắt vào lượng sống nữa thì đó là dòng nước quý vị từ cái lượng sống quý vị tìm dòng nước không bao giờ có quý vị có thể đi tìm cái lượng sống khác thì được sống đi tìm sống chứ sống làm sao tìm dòng nước dòng nước là cái lưới tu nó khác nó là cái lưới tu sát na lưới tu nhận lại nó không có pháp môn không có đạo sư không có thầy không có từ từ không có lấy đấy nhận được là nhận mà nhận không được thì thôi thế đó cái đạo phật nó khó mà nó ở đâu nó ngay trong tất cả ngay trong sắc thân này nhưng mà sắc thân quý vị sơ cơ quý vị nhận không được đâu nó ngay trong cảm giác à, cảm giác của địa ngục ngạ quỷ thì quý nhận cũng không được đâu cảm giác người trời với cảm giác sơ thiền nhị thiền niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng niệm phật quý vị có thể nhận được mà phải có thiện trí thức ạ à. từ đó là quý vị mê cái khỏi niệm phật cái hỷ lạc nó khởi lên quý vị nó hỷ lạc là quý vị thì quý vị nhận được sống nữa